thì anh vẫn mãi nơi này dành trọn yêu thương sâu trong tình yêu của hai đứa mình sẽ luôn bên nhau nhé em pit pom pom ta ra ta ta ra ta ra na pit pom pom yeah yeah <laughs> hello mọi người nha hello an trần hello an chỉ hello nam vũ hello danh danh nghĩa không vào được bb à em tú à có đâu hình như là vẫn vào được ấy nhưng mà mình ờ, mình chưa chỉnh tiếng việt nữa với cả mình muốn chơi uh, vào việt á kiểu chơi thêm một chút nữa rồi qua bbe sau cũng được mọi người ạ luyến tiếc á kiểu mình luyến tiếc á qua bbl kiểu mình đánh toàn vào top mà nó hơi chán mọi người ạ kiểu không biết cảm giác ao top á mà thật ra là về đây mình cũng đánh nó cứ hơi bị kiểu ao trình một chút đấy đánh cái server nào nó cũng chán cơ thành ra là chưa thấy ai cản được em tú á cần một uh, người cản bước uh, ờ, vtt gaming <laughs> hello hạ vân long nhé hello zin hello hạ vân thiên hello tế hanh hello duy khanh hello quanh trần anh give mi chưa like à anh rú à anh give mi đang cắt tóc anh give mi đang cắt tóc xiaomi qua BBE đi anh à BBE bây giờ vô nhiều khi còn hàng chờ nữa cơ nếu mà chơi BBE là phải vô từ chiều á thì bây giờ vô mới được thành ra là chắc là cho em tú chơi server việt nốt buổi tối ngày hôm nay đi mai em tú chơi bbe nhá mai em tú chơi bbe với mọi người hello quý nhá biết chào cháu không dậy à biết chứ <laughs> ông chú chào cháu phan tấn minh <laughs> chào cháu <laughs> Ê, tính ra là vừa rồi đang lạnh thì mình tắt quạt đi mà bây giờ tắt quạt đi nó lại nóng thành ra mình phải bật cái quạt lại cái ok <laughs> năm giờ mới vào được à anh tú gáy khét phết đấy à ô <laughs> có muốn à, gọi là thử sức một chút không vào đấy để anh sâu gọi là cái lịch sử đấu nhẹ này cho Ozin xem ha toàn là lên chín được chưa ba hai một hai đánh như thế đủ làm em Ozin gọi là siêu lòng chưa cứ như thế đấy chứ từ từ nhá điện thoại mình hết pin rồi phải sạc ấy cả tủ sạc cái Ây da Sống trong tình yêu Hi hi Em chào anh Tú nhé, à. hello hàng Di nhá. Đỡ vần top ba, Đỡ vần ba top hai à? Đỡ vần ba top hai do là mình ờ, cái lõi cuối kim cương nên là mình zone lên ba sao nhưng mình gặp con victor hai kiểu tám pháp sư á kèm một phát chết luôn anh em ạ mặc dù là mình lấy cái áo choàng bóng tối để gọi là đỡ bị sốc đam rồi đấy nhưng mà cơ bản là con victor kèm một phát thì cả team mình chết xong rồi kiểu bốn năm con quay lại đập con đỡ vần á nên là mình thua luôn người ta có gì pháp sư nữa nên là mình chịu thua bài đấy á chứ thật ra là bài mình ừ, kiểu đánh kỹ lắm rồi á nhưng mà thua là do bài người ta mạnh hơn thôi <coughs> à, đau răng thế nay tươi thế anh à hôm nay mưa á thành ra tưới vào cái mặt em tú á trông nó tươi hơn một chút á bình thường mặt em tú kiểu nó hơi hơi buồn ngủ lấy kiếm cái thật ra lấy cung thích hơn nhưng mà em tú mặc cái áo này đẹp lắm sắp được một tuần rồi <laughs> không nhưng mà lạnh thật nếu mà không lạnh thì mình cởi cái áo này ra chứ mặc cái áo này chia nóng đâu mọi người tự nhiên nãy kiểu đang bình thường á ai bật máy lạnh lên nó lạnh quá xong rồi mình thì kiểu quen bật quạt rồi mình không tắt quạt được nếu mà tắt quạt đi thì người mình sẽ mồ hôi lắm nên là mình phải để quạt có thể chung với máy lạnh thì nó hơi lạnh thành ra là phải mặc áo khoác này vào bây giờ áo khoác nhá mặc nhiều thì nói chung là mình thì tầm khoảng 15 hai cái áo khoác ấy nhưng mà mặc nhiều thì nó phải đi giặt thôi nên là mình không muốn ấy. kiểu mặc cái nào ra một tuần cái đó đi xong rồi sau này mình thay sau á thay cứng anh tú nha ok hoàng gì năm Chiname một trận đó mọi người, năm Chiname được cái chứ. Em Tú đang gọi là muốn đánh mấy cái bài gọi là dị dị một chút. Chứ đánh mấy cái bài kiểu Sivir đó và hi thì nó hơi rẽ vào top. Nên chắc là trận này mình xin đánh trận năm Chiname đấy. Nay em làm việc chăm chỉ à, ok phanh trần. Làm việc chăm chỉ đi tối Tú thưởng. Sở chim anh Tú đi lai lâu thế khó săn lắm khó đâu, thật ra là đâu có đi lai lâu lắm đâu, chẳng qua là do anh uh, ờ, net nó hơi bị uh, slow hand á, chứ không phải là do stream anh đâu chắc là mình sẽ tích mười tiền rau này nhá ui có huyết kiếm rồi không việc gì mà ngại đánh năm mia cả sức mạnh lớn à sách chọn ấn hoặc là cái này mình nghĩ là lấy cái này đánh xuyên hợp lý hơn còn lấy sách chọn ấn thì nhiều khi ra được ngoại binh hoặc là ra được cái thách đấu thì cũng binh nhưng mà tầm này mình nghĩ là lấy tấn công điểm yếu ấy thì nó ngon hơn á thật tầm này tấn công điểm yếu nó chắc cốp hơn còn cái kia thì kiểu là hên xui á còn mình đây thì người không phải là người chơi hên xui thành ra là mình lấy cái này cái Kathleen hai à Catlin hai thì cho vào cũng được nhưng mà mình đang muốn tích tiền anh em mà rau này chắc chắn là ra cho mình ba tiền rồi nên thành ra là mình sẽ bán đi và đủ mười tiền thôi ở giờ sống lâu anh ơi hả thường cho sữa th chumiu được không mẹ à? <laughs> sữa th chumiu à xong rồi em ăn lê không em ăn lê không anh mua cho em quả lê luôn th chumiu anh không chơi bbe nữa à thì à, chắc là mai mình mới chơi bbe đó mọi người ơi hôm nay ơ không đủ tiền à không đủ tiền thì hơi dở hơi nhá nhưng mà mình vẫn phải eco để xuống đấy cung á mình không gọi là lên cấp đâu không đủ tiền anh em ạ mình cứ tưởng là đủ tiền cơ bịp bợm thế nhở dỗi thực sự á chắc là xếp thấp xuống một chút trận này mình đánh truy nhá cho nó mới làm một chút anh em ạ đánh mấy bài kia kiểu nó hơi dễ rồi ấy từ từ nhá đột biến gì đấy được bí kết liễu à vẫn chơi vẫn chặt hết em tú vẫn máy chặt vậy đi thì anh tú à hello hải đăng hello hàng hưng nhá không đánh Acchiano một anh dai à Acchiano một thì à, mình chưa chưa vào á. Thật ra là hai nick của mình thì nick nào cũng đang xem c một nick k ba một nick K4 thành ra là chơi ạc nào cũng được mọi người ạ. Tại vì nick này nó kiểu đang tiện ở trong nó lưu ở sẵn đấy thì mình vào luôn đấy. Một bắn hai hai nhưng bém túi cần thua ấy đứng bài này mà lại win à bài này mà lại win được à mỗi con xuyên với cả một con go wick với cả một con catlin hai mà lại win được à cơ bản là thua lấy cái lu năm với cả lấy cái đồ luôn thì nó đẹp hơn win nó hơi dở nhưng mà win mất tiêu mà vậy thì mình sẽ úp cấp ông nhờ không thật ra đao này vẫn chưa úp được mình sẽ nhịn nhá mình sẽ nhịn mua được con di lần thì cũng ngon nhưng mà cơ bản là chưa con cam á thành ra là chưa cần thiết lắm có luôn anh ơi th vị lê càng tốt <laughs> chắc anh phải gọi là ship cho em mỗi ngày cái cái cái loại sữa đấy cái bán con này đi thì tích được tiền à ui hay nhở ê một chút tích tiền đâu anh em tại vì trước sau thì mình cũng eco trận này mà wow ông hoàng lợi tức vtt hai mươi tiền tầm này thì nói chung là siêu giàu đấy trận này mình nghĩ là khoảng đâu đó top hai top ba nhá còn top một thì mình nghĩ là chắc là không tại vì top một thì phải cần gọi là sự chó đỏ nữa ấy. mà mọi người biết rồi đấy với cái trình độ của mình thì chó đỏ không bao giờ là có cả nên là thành ra trận này mình xin phép gọi là top hai thôi top hai là top ba nhá còn vị trí top một mình sẽ nhường cho người nào gọi là đỏ hơn nhà này mất xích rồi nhưng mà vẫn lên năm ờ lên anh để làm chi đây đấm mình cho đau à nhưng mà chắc là tú đẹp được hai chết ba chết ba chết ba chết anh em ạ ba chết á ba chết á bốn chết á bốn chết á bốn chết á bốn chết á à ba chết rồi ba chết rồi ơi win luôn á win luôn đấy win luôn đấy win luôn đấy hai hai hai bốn chết chúng tôi ê nhưng mà ông này thua rồi mà úp năm à có thực sự là huy khánh 2020 không vậy cái ông này mới đẻ ra hai năm trước từ từ nhá mua lại con này cái ừ, em chào anh tô nhá hello anh tô nha hello hàng lại tất cả em chào anh tô bây giờ cho con mo vào tanh một chút đi cho nó trâu nhỉ anh em nhỉ một chút mo gana tanh cho nó trâu đi tanh cho nó trâu chủng tí đi tại vì các bạn ở rau này mình cũng không tích lệ tức được nên là thôi đá cái này đi đá cái này luôn ra sau chắc chắn là 30 tiền rồi thành ra là mình cũng không để lại tướng nhiều làm gì cả cao nhất của anh tú là top mấy vậy á tất nhiên là top đầu mọi người <laughs> hỏi thừa đấy nhở mọi người có thể hỏi câu thừa như vậy nhở mọi người phải gọi là mọi người phải hỏi là anh tú từng đạt top một thách đấu gọi là bao lâu đấy chứ còn cao nhất thì chắc chắn là đỉnh tinh quang rồi nơi nào có đỉnh vinh quang thì nơi đó có em tú đấy nhà này chắc là mình đép được hai chết nhở hai chết ấy, lần này là hai chết thật em chào anh phi nhá cảm ơn anh phi nhiều nha hello anh phi hai chết hai chết hai chết ui từ từ nhá từ từ này từ từ này cái pha này cái pha này này con chó ghét đừng có cạp con kia ui như vậy thì thua rồi và đấy con chó ghét mà là cạp con tàu quýt nhá là mình win luôn đâu này á nhưng mà thôi nhà này úp năm cho người ta win đi mình cũng đừng tham quá anh em ạ hello chuyên trần nhá chào anh tú hi hi à hello chuyên trần ha ha nguyễn kỳ hu hu gì đấy mới vào ui à, xin cái dép cái xin cái dép cái xin cái dép cái xin cái dép cái giáp thì nói chung là tí nữa mình làm quyền năng hoặc là kháng hoặc là làm cái giáp tinh thần cũng được còn lấy kháng phép thì làm được kháng hiệu ứng nhưng mà thôi nhiều khi nó ra thêm một cái kháng phép tù lắm mình lấy cái giáp nhá anh em ơi ship mỗi ngày hứa làm việc chăm chỉ à thôi thôi thôi cô đừng có mà mồm điêu đừng có mà mồm điêu đừng có mà dụ tôi con này hai chắc là cho vô nhỉ mọi người nhỉ tại vì hai sao chắc chắn là ngon hơn con morgana rồi hmm. Kathleen ấy là ra cống hiến nhiều thế, chiều nay chơi chả ra đâu. Giờ không chơi ra một đống anh em ạ. Bài mình nói chung là không win được nhưng mà mình bù lại mình giữ được máu nhá. Khá là hợp lý đấy. Nơi nào có top tám nơi đó có em Duy à? Mất streak up năm thua à, ảo thật đấy có đâu ai dụ đâu à cho tàu quýt vào đây đi quả trứng này mình nghĩ là tí nữa sẽ nở ra cho mình một cái ấn thách đấu hoặc là một cái ấn à, gì nhỏ hóa kỹ thôi còn đen lắm thì chắc là ra một cái máy móc đấy một trong ba còn ví dụ mà xui quá quá quá quá quá thì ra cho mình cái đấu sĩ còn đẹp nhất thì ra cho mình cái thách đấu hoặc là hóa kỹ đi thách đấu đi thách đấu đi cho ngon ở đấy lấy được cung con chi năm mê xin luôn cái game này chứ từ từ nhá mình phải tích 30 tiền à 40 tiền á mình giàu chưa ông hoàng lại tức luôn á đánh gọi phải gọi là chuẩn đấy nhá mặc dù là mình không có trích gọi là win hay là không có trích thua mà đối với em tú thì lợi tức lúc nào cũng phải gọi là hàng đầu không thể nào mà thiếu được bán đi mua về cho mình những con tướng cần thiết thôi bốn mươi tiền tầm này ui giàu nhở đánh cái kiểu bị ao trình ấy em ạ anh tú không bbe hả mai mình chơi nhá mọi người ơi hôm nay bbe mình chữa chỉnh được tiếng việt đấy nên là mai mình chơi nhá gặp mày này thì chắc chắn là em tú thua rồi nhà này cũng thua luôn nhà này thua nốt ờ vậy thua hết à ê nhà này đánh chin à đứng vui vẻ ơi duy vui vẻ ơi đánh cái khác được được không duy vui vẻ hello và hello trọng thắng nhá đừng duy vui vẻ ơi đánh đờ lên vần đi đánh suy là đánh cùng nhau đấy xoay chặt chặt chặt chặt sao còn nhà này mình không đép được chết nào vậy ta ui nhà này có vệ sĩ trâu đấy không đép được chết nào luôn thu nguyên cái nhà luôn nhờ mình muốn là đánh chín á chín hai cũng chơi á đánh cái gì almeta đi cho nó mới mẻ sindra chẳng hạn nè sindra chẳng hạn nè sindra là almeta anh tô phải không vậy phải không vậy anh tô trêu nữa anh tô trêu nữa chắc là mình win ao quái này thôi nhở anh em nhở không thua được đâu nếu mà chắc hơn thì cho đấu sĩ này vào nữa là là chả thua đâu hmm. ấn thì đao sau xài nhá duy vui vẻ xài ấn chưa duy vui vẻ ra gì đây duy vui vẻ đang nghĩ này à duy vui vẻ không ra cho mình ấn thách đấu rồi vâng anh ta vẫn đang nghĩ ủa xài ấn như vậy lại là găng à ui kháng hiệu ứng luôn này chỉ cần một giây phút đầu nước mắt thì hơi thừa anh em nhờ nước mắt thì hơi thừa nước mắt hơi thừa hơi phế đấy nước mắt hơi phế đấy wow wick ra tiếp rồi nè ngon chết rồi đấy cho con sinh gịt vào đi anh em ơi con sinh gịt nó hất hất được ấy còn ngon hơn như vậy nhá để lao sau rồi xài mọi người nhờ chắc chắn là một cái kháng hiệu ứng rồi đúng không tí nữa làm cái quyền năng nữa thì bây giờ cái này làm cái quỷ thư luôn hoặc là đợi đồ nhưng mà đợi đồ thì nó hơi lâu quỷ thư thật ra là mình không cần đâu mình có cái tấn công điểm yếu rồi á tí nữa mình đợi re keo là sorry nhá thì nó hợp lý hơn hoặc là đợi một cái đồ gì đấy đi chứ mình nghĩ là quỷ thư không cần lắm với cả bây giờ tầm này cho con sinh nghỉ cầm không nó cũng chả là cái vấn đề gì nhiều á mình nghĩ là thôi chậm mà chắc từ từ đi nhiều khi tí lấy cái xe kia cũng được chúc em tú livestream vui vẻ à. cảm nhà này mạnh thì chắc là mình thua năm xét thôi không có gì vấn đề cả cái ông vt này á sao vậy sao vậy sao vậy sao đấy sao đấy nhà này ra ấn gì với ta mình không để ý ra ấn đấu sĩ à vậy là người ta đánh chuyên rồi đánh chuyên cùng rồi vậy thì trận này phải đánh chuyên hai à nghe rất là buồn á nhưng mà vẫn phải đánh thôi chết thì chết chung vậy nhà tú tầm này đâu ngén ai đâu vào mà lên cấp rôn một tí không ta không xài luôn nhá quá kỹ với cả nhà phát minh à xạ thủ à băng đạn nhà phát minh à không quá kỹ đi một ngày giây phút đâu vậy thì mình eco hẳn nhá mình eco hẳn trận này đánh mạnh luôn đánh mạnh ở rau sau luôn là hợp lý ui giờ mình lên cấp luôn à lên cấp luôn thì cũng chả là cái vấn đề gì nên là thôi từ từ đã mình muốn eco xuống để lấy đồ ấy, anh em ạ tại vì cung tí nữa không lấy được là mình đi á phải lấy cung á cuối mùa phát điểm thôi á top một sâu kill à nữa nữa lại mõm nữa xong rồi đến lúc người ta top một lại chạy lại chạy cho đép con dích được không không đủ đam rồi nhà này còn tái chế các thứ nữa cơ bài mình nói chung là bây giờ tầm phải chín hai mới ra đủ đam đầu game mình đép được khá là nhiều nhưng mà tầm mày là bị đấm lại rồi đấy mấy cái ông này đánh ta lon nó thứ chọc em tú được đau chưa tối nay liverpool vô địch em em ơi à tối nay liverpool với cả real madrid đúng không thì em cũng cổ vũ cho liverpool á thành ra là anh tô em nghĩ là nên theo đi theo liverpool đi đấu sư với cả trang bị hoàn chỉnh à đấu sư thì con gowick mạnh hơn một chút nhưng mà tôi nghĩ là đỏ đen đi cốc à cốc thì em tú đi <laughs> cốc đao sau mình về mình sẽ lên bảy nhá mọi người đao sau về mình lên bảy nhá ra cho mình những cốc quả khó vậy cốc thật ra là cũng được kiểu chẳng qua là nó không ngon thôi nhưng mà nó xài tạm tạm được á vậy thì nó chắc là mình phải làm cái này luôn rồi không đợi được rồi quỷ thư luôn à còn không thì cứ từ từ đi anh em ơi chậm chạp đi nhà kia truy năm mươi hai chưa chưa chưa truy năm mươi hai à đồ này lắp một đống đồ thủ như vậy á hai đánh đỡ vần không đỡ vần cuồng đao huyết kiếm này nghe nó có vẻ hợp lý hơn đấy duy vẻ ơi đỏ đen đen luôn á mình nghĩ là cốc mình cũng tập tạm ở đây nếu mà lấy đấu sư thì thật ra là con go mạnh hơn thôi con chuyên cũng không mạnh hơn nhiều á nên là mình không muốn lấy lắm còn không thì lấy cái vọng âm con chuyên xoay xoáy cũng được gặp màn này chắc là mình đép được chứ nhờ gặp màn này cơ bản là mình đép được mấy chết á mình nghĩ là tầm được hai chết ui nhưng mà xoáy vào đây thì hơi khó rồi xoáy vào con kiểu xoáy vào con này nè thì may ra kiểu chặt chặt được một con hồi bay đi ấy, thì ok xoáy như vậy thì khó quá xoáy như vậy thì nguyên nhà cố lên Ui. vẫn là viên nhà thôi 49 máu à nhưng mà mình phải eco để xuống lấy đồ cái thách đầu hoa kỹ giờ cảm giác cứ yếu yếu sao ấy á top một trăm k mõm nha em tú à ok nhá minh thiện cung mà cung mà cung cv à ui xẻo ngon cơ xẻng biến hoa kỹ luôn nhưng mình phải lấy cái quyền năng chứ anh em ạ với cả cơ bản là cái cung là bốn tiền với cả con cv á để nhà khác mà lọt vào thì mệt lắm nhà duy vẻ này liệu có lấy cho mình một cái găng à quên một cái xẻng không nhà duy với vẻ này quyết định lấy cho mình con đời vần rồi vậy là chắc chắn là đánh đời vần hợp lý nhá vậy thì mình đánh xuyên á nhường nhau mà sống nhường nhau mà sống cuối mùa rồi đừng có tranh nhau nhà này một trăm hai mươi bảy máu ta lông luôn à đánh sướng đấy anh xin lỗi đã không ở bên để em bị lỡ cả tuổi thanh xuân em tú cần con ca mìu ca mìu đây ôi hai này này hai con này hai không cần lắm tướng đã hơi xấu nha mạ thật tướng đã hơi xấu không ra thôi mình con chuyên nào với là cái vấn đề á nói chung là tầm này mình kiếm thêm một con máy móc thay cho con uy lao nữa là xong rồi đúng không nhờ mình cần chuyên hai để đép lại quá nhưng mà lại không ra con chuyên nào cơ cái con mình cần nhất thì lại không ra con nào nên là hơi khó đấy xoáy chặt chặt chặt chặt chặt hai hai hai cần rôn mạnh đao này nhá phải là con chuyên hai đó không chuyên hai là hơi mệt mỏi với cái lobby này ấy, anh em ạ nhà này đỡ vần này hai hai bán bán con này đi đổi đồ không đổi đồ đỡ vần không cuồng đao không vẫn ôm truyền à hello dung trương nhá rác à con rác rác hai để như vậy tạm nhá anh em nhở nhưng mà phải là chuyên hai đã để nghỉ để nhá hai nice nice mình nghĩ là máy móc thì ngon hơn đấy máy móc ngon hơn đấu sĩ tầm này cũng chả làm gì lắm đâu nhưng mà đấu sĩ đang hai sao nhỉ anh em nhở chết tịch chết tịch tối nay có open ai không em tú à để em tú xem nhá chắc là có đấy em tú like đến tầm bốn năm giờ sáng cái không chơi bbe hả anh nhở hôm nay em tú không chơi nhá chắc là mai em tú chơi mọi người ạ tại vì hôm nay em tú chưa chỉnh được tiếng việt đấy em tú mò mãi mà chưa ra nữa xoay chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt mình có nên bán con queen này đi để tích tiền không mọi người nhờ mình có đem bán đâu hai bốn sáu tám mà đủ tiền đấy tại vì cơ bản là con queen của mình chưa có đồ nhưng mà bù lại con queen của mình tí nữa có cái cầm cái ấn hóa kỹ ấy, khá là hay nên chắc là mình để nhá để con queen lại đi làm con queen ba đẹp á hợp lý á nếu lơ cất bước cất sậu trên hàng mi để rồi nhận ra tim em yêu thương này vỡ nát để dọc trên lăng cô đơn yên ân để nhìn em bước đi hôm nay open ai đi anh mai em ọp à bbe đi ngồi với tú đến sáng á bbe à vậy để tí nữa em tú vừa chơi vừa vào bbe nhá được chưa lại là nước mắt rồi vâng vẫn là những giọt nước mắt gọi là để khóc mà thôi một cái xẻng làm gì đây ui biến hoa kỹ à từ từ nhá cái pha này căng ấy anh em ơi ê hay á hay á biến hoa kỹ à từ từ này từ từ này cái khúc này mình làm được cái khúc này mình làm được á biến hoa kỹ nữa à. wow ê từ từ nhá cái trận này á cái trận này á vậy thì mình có thể đánh chuyên hai mình ngon vi ngon quá nhờ, anh em nhở hai găng wick không hai quăng wick không hay là cờ phép cho queen cờ phép với bàn tay mình nghĩ là ngon hơn đó thật không cần ấy đâu cờ phép bàn tay đi thì nếu một cái nước mắt mình làm cầu thủ rất là đẹp Chiu thì nếu mình nuôi queen ba nữa là xong chặt chặt chặt chặt hay là lên cấp anh em nhở lên cấp kẹp mà thêm một chút máy móc không cho nó trâu hẳn không ok hợp lý em tú à và đó là game chè game sau đánh gì đó hay ho đi à vậy để game sau em đánh một cái trận gì đó hay ho cho anh tô xem nhé. bảo chồng gớp chè cái tiếng việt cho đi anh à. chồng gớp chè chồng gớp chè mà vợ vt nhắn tin gọi là ba ngày với xem tin nhắn mà rep mà sao còn nhắn kiểu câu chứ <laughs> đến bây giờ chè với xem tin nhắn đấy vtt rep câu khá là hay đấy thà ví dụ người ta gọi là ghép khéo đi ờ thì mấy hôm nay kiểu chè bận bịu khoa nên thành ra là chè chưa rep tin nhắn vtt được thì các thứ các thứ đi ui nghe như vậy nó kiểu ít nhiều thì nó cũng đỡ buồn đấy đây hôm nay chè với đến hôm nay chè với xem tin nhắn á vtt xong rồi để cái mặt cười ờ vui nhở <laughs> vui á ờ nhắn tin ba ngày rồi hôm nay rep xong rồi để cái mặt cười chè bây giờ với xem tin nhắn á vtt <laughs> ờ hóa ra là vậy vui á vui á cuộc sống của chè vui á tối nay em tú coi chung kết c một không á tối nay chắc là em tú không em tú ngày xưa thì coi đá bóng bây giờ chắc là hết rồi mọi người ạ nhà này ori hai à Rari nói chung là con chuyên của mình không sợ lắm nhưng mà con ori hai thì hơi kinh cũng chỉ là dừng lại ở mức kinh thôi không đủ không đủ để đá em tú gọi là ấy, ấy nhùng bước á đấm đâu đó khoảng năm con à zone chứ queen hai phèn lắm mà em tú phải zone chứ nói chứ em tú có lên cấp đâu trêu mọi người á em tú zone á có mùi giấm chua gì đấy game sau qua bbe làm trận pháp sư cưỡi ngựa đi đỉnh luôn à con roi đúng không mọi người con roi hệ gai cả hệ mết cộng thêm hệ hệ ngựa nữa là hình như là hệ gì cái và đó là chia tay mẹ đi giết chi à không không sợ chia tay được hay là mình bỏ ra hai con hóa kỹ không mọi người cảm giác hóa kỹ nhiều nó hơi thừa nhở mình có thể cho con vi với con này vào ấy mình nghĩ là ngon hơn con vi với con máy móc này vào ngon hơn không bảy hóa kỹ thì nó cho thêm mình gọi là năm mươi phần trăm tốc đánh và mười lăm ui hóa kỹ chắc chắn là ngon hơn rồi không không không bán đi bán đi năm bảy hóa kỹ nhá nhất định phải là bảy hóa kỹ á xem em tú năm năm nay chưa thấy em tú đánh bài nào lạ à vậy thì chắc là trận sau em tú phải đánh luôn đấy anh tô ạ được á ông chè tệ nhất cái người ép rồi à tệ nhất gf chắc là ông chè thật đấy chứ còn để gọi là người tốt bụng nhất thì chắc là gippi mọi người ạ một anh chàng kiểu chu đáo nhà này ra cái chiếu ngồi chiếu và con chuyên của mình hơi mệt này anh em nhờ trông có vẻ hơi mệt mỏi đấy ui con ta lông của ông này chạy xuống đâm con chuyên của mình luôn á ê từ từ nhá giống mình mất trích vậy nhà này trâu đấy chặt đi chặt chặt chặt chặt ui con chuyên nó cứ bay đi anh em ơi ê con chuyên này trâu hết nhở ui đúng là bảy hai kỹ yếu khác chặt còn go quick còn go quick lo được lo được lo được trâu lắm á tú à em tú rời đá bóng à nữa nữa nữa nữa tú đá vào cái đầu bóng cú tổ ra là mình ổn sâu bên trong nước mắt đã biển rộng mà lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang rộng cánh tay ôm vào lòng bây giờ còn một cái nước mắt thì mình nghĩ là lấy đồ gì nhở ê làm một cái dao điện mình thấy cũng khá là hay ấy tại vì bọn này là đam phép khá là nhiều khá là hay nhá mình có một cái cốc nữa nhưng mà con dây xi si cầm cung thì mai lấy anh em ạ mai lấy hay là hai cốc không hai tim băng tim băng à mấy cái giáp đi cứ làm cái giáp ui ở trên đầu nhà được con zin x kìa mấy ông này có thực sự là chơi game được không vậy anh bỏ hóa kỹ ra rồi bỏ em vào tim anh được không à được các tuấn anh tuấn anh lúc nào muốn anh tú gọi là bỏ em vào tim à được nhá chỉ cần em vui từ từ nhá mình xem nhà kia có bắt mấy cái con của mình không nhà này bắt chỉ bắt con chuyên hai thôi đúng không với cả queen hai thành ra là mình nghĩ là mình vẫn dồn được thôi không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền rồi con à, ấy của tôi đâu phi tập bề của tôi đâu v hai phải lên cấp rồi đấy v hai chắc chắn là phải lên cấp rồi đấy à v hai phải lên cấp với anh em ơi v hai cho cầm biến biến hóa kỹ luôn à hợp lý nhờ ê v hai là phải lên á xong rồi cho nó cầm hóa kỹ với cầm đồ này phụ đam nhá chứ bây giờ mình đánh mỗi thách đấu không thì mình cũng không đủ đam đâu gặp này này giống thua đấy kiểu nó cứ hồi hồi hồi ấy cá hồi á vậy thì trận này mình sẽ không cọc cắm chặt máy móc được à thua rồi anh em ơi lại hồi hồi hồi không bắn chết em tú à lướt đi ai à? lại thua với cái nhà này à? giận đấy nhở em phải lên v 2 á đánh vô vút đi chơi sinh kịch đam tay đi á sinh kịch đam tay á sinh kịch và đam tay á ui hai hai hai hai hai hai hai hai thách đấu thì bỏ này ra ui nó phải gọi là hợp lý luôn nó chuẩn luôn á mình đang tính gọi là ấy á thì nó ra cho mình cái này à uhm, khá là chuẩn chỉ đấy vì cho con này luôn hợp lý chưa xong rồi bây giờ mình cho con này tạm thách đấu à hay là cho con vi luôn không con vi thách đấu thì nó hơi kinh nhở anh em nhở hơi kinh đấy tại biến queen là mình sắp ba chắc là mình không đổi đâu mình sẽ như vậy luôn đi ui tự nhiên lại dậy chết rồi anh em ạ ấy thôi lại dôn ở đây tiếp thôi kẹp dòng hà kỹ vào là chín hà kỹ là rồng à? rồng bây giờ phải bỏ hai slot đi à? <laughs> làm phát chín hà kỹ á chín hà kỹ thì hơi khó mọi người ạ mình cần con victor với cả con kia nữa thật ra là cần victor trước reanta thì nghĩ là mình dôn được thôi không để như vậy đi cho chuyên ở giữa đi cho nó bay linh ta linh tinh cho nó mạnh gọi là một chút đảo bài nhá một chút đảo bài nhá bán con go đi nói chung là eco lại tức thôi gặp nhà này thì con reanta hai với cả con vi một mình nghĩ là không đủ đâu mình nghĩ là mình quy được nhà này á nhà này nói chung nó có khả bảo thành khá là mạnh với cả có cái gì nhở có cái gì ta ta tự chế nhưng mà cơ bản là người ta không có to thì mình nghĩ là mình win được nếu mà có to cơ thì mình thua còn không thì con chuyên của mình nó cứ chỉ chỉ á con sico bên kia tự cũng chết à đấy biết ngay mà hơi dễ chặt hai hai hai chào đại ca Tito to à hello vũ anh đức nhá vì thách đấu với hoãn hóa kỹ quyền năng nghe nó cháy à tí nữa làm một có quyền năng nữa là mạnh thật đấy chứ hoặc là làm thêm một cái với blue nó cũng được thật nhà kia sắp chết chưa nhà này sáu thách đấu ba thanh lịch á hmm. đánh cái này mà lại không kẹp cho mình gọi là bram với cả Uri à mà lại đánh cho mình là sáu thách đấu và ba cái này à khá là hay khá là mới em tú sẽ gầy à, sẽ gầy thì đánh tô lại là những cái đai máu thôi một cái giáp lửa và một cái dây chuyền thì mọi người nghĩ sao ui nãy giờ mình không lắp đồ là ngon rồi giờ mình phải roll nhá mình roll con kia hai cái rác hai đi phi nữa à phi nhiều đấy ui điên à nhiều vậy nhưng mà tầm này mình không kẹp con này đúng không hỡi em yêu ơi sao nhu ma nhu ma vậy u khá là chiến á một cái dây chuyền với cả một cái giáp lửa nhá mình nghĩ là dây chuyền cho con này đi chứ giáp máu với tim băng thì nó cũng chả làm gì cả mình cần à. các bạn là tim băng của mình không có con nào cầm ngon lắm á có chuyên cầm thì nói chung là đánh bộ Owick thì được thôi nhà này hai zekia với cả vẽ đồ những bảy điểm thú chịu nhá có tay ê phải mạnh ấy phải mạnh cái tay ấy phải mạnh cái tay ấy phải mạnh cái tay á ông duy vải này vẫn win à phải mạnh cái tay ấy em ơi phải chuyên ba á v ba em tú sao v ba được rôn lúc nào ra victor thì lên chín á xong rồi có thực sự là lên chín được không vậy bán cả nhà đi để lên chín à gặp này đấm quả nguyên nhà đau ui zinic hai hả tuệ vi xinh đẹp mà mấy cái bà tên vi này chơi game hay nhở vi vi các thứ xác hai bây giờ mới lên này anh em ạ có nên rôn nữa ông ta có nên rôn nữa ông ta anh ơi anh à anh không mua gì mà là làm em yêu vậy từ từ nhá không rôn nhá vẫn phải lì á một rau nữa đi anh em ạ một rau nữa đi chết rồi để như vậy con đỡ vần đáp luôn á đỡ vần đáp luôn rồi nhưng mà trước sau thì nó cũng đáp thôi mình nghĩ là để hóa ký vào tay thì là hợp lý nhất rồi đấy con queen hai này con queen hai này con queen cc được một phát này chặt chặt chặt nhưng mà này có chiến lợi phẩm anh em ạ cố lên vi hai nice dồn mạnh cái tay lên á bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh hết sức bình tĩnh anh binh có đang ở trên công ty không bảo anh binh chín giờ đến cút Adam giúp em cái á anh binh đang không ở trên công ty tuấn anh ơi anh binh mới về hồi chiều ấy. Ừ, dồn nick nhanh và nhiều đi chứ là em tú không phải là một người sợ chết mọi người ạ thật mấy con game mà em tú kiểm soát được trong đầu á anh ơi anh à, à anh có mua gì mà làm em yêu vậy bây giờ có một con queen ấy lên ba thì mình phải phải roll mạnh mẽ này gì nữa chả không ngon không ra rồi vâng ai nữa vẫn là không ra thôi nhiều nhà đỡ vần vậy nhiều đỡ vần đấy anh em lên tám kẹp rồng há kỹ nào á nhiều đỡ vần á nhưng mà gặp bạn này chắc là mình ăn được nhà này cơ bản là mấy con uh, zihin hai san mà lại không có đồ con Rari có đồ nhưng mà lại một sao nên thành ra là mình nghĩ là mình đi được thua này hơi bịp á thật nhưng mà từ từ nhá sao cảm giác nhà này trâu ấy nhở mình đấm không mất máu luôn anh em ạ nhưng mà là mai, mai thua ai gì này ui con sico bên kia tự bóp chết hết luôn mà hợp lý nhở được chưa đấm yêu ấy nhá xin slot một hai ba đấm yêu á nhà duy kia vẫn win à victor cầm blue không hay là thách đấu nhờ thách đấu đi để thách đấu đấy mày thôi lấy xe ke nhá thách đấu ngon thế thách đấu là em tú lên cấp rồi phải chuyên ba đấy phải chuyên ba phải chuyên ba luôn á nhất định phải chuyên ba không chuyên ba thì em tú đi á hmm, cô quýt này đờ vần ui quả đấy mà lấy được là bú rồi lên cấp là bú rồi cá chê luôn very luôn ê sao toàn năm tiền toàn bốn tiền ở đây vậy rồi con viên của tôi đâu má warwick nữa đứng warwick ba này một rau nữa mọi người ơi một rau nữa một rau nữa một rau nữa nha một rau nữa nha một rau nữa nha phải lì á phải lì á phải lì á để như vậy xếp khá là tốt rồi nhưng mà gặp bài này lần này mình nghĩ là mình thua thôi nhưng mà mình sẽ đép được một chút mình sẽ gọi là đép được bốn đến ba ba đến bốn con thì đao sau mình lên được chín thì mình sẽ vào top còn nếu không thì mình đi vâng có thực sự ở đép được ba bốn con không hay chỉ đơn giản dừng lại ở hai con thôi hai bốn sáu hai bốn sáu đép bằng hai con ông này ra được con ấy kinh quá nhà này không chết cơ nhà này không chết thì mình rôn càng khó nhà đấy phải chết mình mới rôn được victor không lấy à victor nào victor ở chợ victor ở chợ cầm cái blue lấy làm gì mọi người hay xa luôn này Renta Ê lên một con đi cũng được Làm ơn á Win cũng không lên được luôn à Khó vậy Mình cần lên một con quá À ba gặp nhà này em tú đi rồi cvr hai xong rồi ba cái ba cái đồ này em tú đi rồi đấy Ui, đồ như vẽ Valorant xong rồi di tích hai nữa cơ bản nó di tích hai do di tích ở chợ nhà ông này không ai lấy hết ủa chưa chịu đô luôn à em tú à, em tú rôn lòi mặt ra không ra con gì á nhà ông kia chơi cùng đau quá xong rồi ông ấy luôn ông top năm luôn mình top sáu luôn ui chiến lợi phẩm cứu chưa duy vui vẻ à xong rồi tú buồn bã à hay á duy vui vẻ à? hay mấy cái ông duy một ngàn ba ui điểm đẹp đấy một ngàn ba luôn nè hợp lý đấy trừ ba mươi bảy à chuyên năm mươi cái gì á trận đấy mà ông đấy không chơi cùng với mình là mình nhiều khi mình top một top hai luôn á không top một thì hơi khó tại vì cơ bản là nhà kia nhà được con Zinix ở chợ xong rồi người ta con đi cô người ta Zinix hai với cả Baoran vẽ đồ quá thì mình nghĩ là mình top hai được thì cơ bản là nếu không ai chơi chung á thì mình roll được sớm với cả mình lên cấp được thì nó ok hơn đi thôi à hello quỳnh dung đi đâu đấy cái ông này biết chơi game không vậy à nữa nữa anh tô khó mà anh tô cái thế khó đó. cái thế khó em tú làm được vậy là tốt rồi á nhiều người có thể là người ta làm tốt hơn á nhưng mà em tú làm vậy là hết sức rồi cơ bản là bây giờ có nhà chơi chung người ta cũng bắt tướng cùng thì bây giờ em tú eco em tú zone rồi mặc dù là em tú rất là lì lợm cái mặt trâu mặt ngựa ra rồi zone queen ra lu à đánh bbe nhiều quá nên giờ hơi lú á em tú lú á hay là ai lú em tú có lú đâu mọi người em tú đánh vẫn ao trình mà <laughs> duy cũng vui nè tú mà vui à hay vui không anh, anh có hay vui không anh có hay vui không trứng này tiếp à trứng này thì lại phải ngoại binh rồi đấy lâu lâu mới chơi mỗi lần chơi là đụng hàng à ừ, lâu lâu mới chơi mọi người ạ tính là bài chin đấy mình thấy ít người chơi chứ tại vì bây giờ mình nghĩ là nhiều nhà đánh kiểu ngoại binh là chính nè xong rồi cv nè jihin không thật ra là đấy là mấy ông kiểu đại cao thủ thì thành ra là ông đang chơi hạt thách đấu thì nói chung là ông phải đánh mấy bài gọi là chắc cốp thật còn do mình là kiểu đánh for fun nên là mình chơi bài gì cũng được còn mấy ông đấy thì kiểu có thể là đánh muốn lên điểm để lên thách đấu lấy cái khung cho đẹp chẳng hạn hoặc lấy quà thì mấy ông đánh có thể bài chắc cốp hơn như dạng là bài uh, như dạng là bài gì nhở cv các thứ à ui đột biến này là phải chơi ấy nhá nhờ mọi người mọi người nghe bài clip của anh ok không tự nhiên em tú dạo này nghe bài đấy hay vãi kiểu tự nhiên nhớ lại á và dù anh biết dù cho bao khóc mặc dù là không thuộc lời lắm không thuộc lời lắm ngã ở à đâu gấp đôi ở đó làm lại game này đi á kêu chơi cái gì lạ lạ đi khỏi sợ giành bài sinh nghịt carry chẳng hạn mà ui một chút gọi là chuyên năm mia lại không chuyên năm mia không hay là hộp valorant luyện cung để đánh cv cv với cả cái gì thì nó hơi cơ bản đấy thành ra là mình lấy cái này cái ui một trận đa lông cơ bản không ui được cái nhá một trận đa lông cơ bản đi em ạ lâu rồi chưa chơi đa lông á hay là ngoại binh nhở anh em nhở ngoại binh không ngoại binh không anh em ngoại binh không nói chung là bán con này trước này úp cấp một phát cho con này cầm cái cung đẹp chưa anh tú đẹp trai quá à. nữa nữa nữa nữa bài đó lâu lắm rồi á muốn hát lại mà ngại à ngôi sao lẻ loi nữa không phải bài đó cơ bản là em tú không không thuộc lời nhưng mà em tú kiểu dạo này nghe lại hình cái thuộc cái giai điệu á kiểu nghe hay và dù anh biết dù cho bao tháng năm làm một trận ta lông nhá lâu mời em tú chưa đánh ta lông mọi người ạ xin phép mọi người cho em tú đánh một trận ta lông với kiếm nữa xin ra này anh tô <laughs> xin ra này anh tô nhưng mà em tú đánh ta lông nè em tú nghiện ta lông quá kiếm đi kiếm đi kiếm đi lâu mà chưa đánh một trận ta lông tính ra là kể cả cái thời mà gọi là chưa ra bbe mình livestream ấy mình cũng ít đánh ta lông lắm thành ra là mình cho mình nghiện ta lông một ván nhá để xem gọi là trình độ đánh ta lông của mình với những người khác xem có gọi là pro hơn nhiều không cái gì tứ kết giải so anh không trách lịch em gửi luôn hả là sao cơ đánh ấy là đánh cất tầm cất tầm aram còn có cả bán kết với cả gì nữa hả ghê vậy may là anh tú không đánh cái cất tầm đấy nhá anh tú mà đánh cái cất tầm đấy thì chắc là anh tú lực mới giải luôn nữa ui bờ rên choáng hay nhưng mà con uy lao hai cầm cái lá chắn này thì vẫn là cái gì đó ghê gớm anh em ạ cp làm lại trận làm trận ari đi anh tú à ari thì mình thấy nó kiểu đánh bình thường mà ta ari không phải ý không phải là bình thường nhưng mà ý là đại trà ý là nhiều người chơi á ari blue uh, cầu đít phép kiếm súng thì mình nghĩ là bài đấy đại trà hơi nhiều người chơi một chút mình thì mình thích đánh mấy cái bài gọi là kiểu ít người chơi ấy đội hiệu quả nói chung là không nhiều nhưng mà mình sẽ dùng những cái gọi là kỹ thuật của chơi game chẳng hạn như là xếp team và những cái kỹ thuật gọi là đảo đảo liên tục và gọi là lắp đồ thì mình sẽ thích dùng những cái như thế hơn <laughs> nói linh ta linh tinh cái gì đánh thì non một cái giọt nước mắt thì cũng khá là ngon đấy nhờ mình muốn vẽ đồ cho con talon trước nha anh em trận này bắt buộc phải là talon á tại vì bây giờ đánh cv hay là đỡ vần hay là di hin thì mình có thể đánh gọi là lúc ọp lên điểm được nhưng mà bây giờ lên điểm cũng quá muộn rồi chả còn ý nghĩa gì cả lúc có giải thì chả đánh được giải đi bây giờ lên điểm thì cho ai xem không đánh những cái bài gọi là vui vẻ một tí nhá em tú nên học hỏi chè đánh mấy bài lại lại ít người chơi từ thách đấu lên hẳn cao thủ à ủa em tú tưởng là chè không đánh gì vẫn lên cao thủ mình tố có phải là chè đánh đâu từ từ nhá nãy giờ cảm giác mình ôm bọn ngoại binh này nhưng mà lại không ra đấy nếu mà đánh ngoại binh thì đao ờ, sau thì có thể nhặt ở chợ được còn không thì còn không thì mình có thể đánh ta lông luôn à nhà này rôn nhưng mà không ra à rôn nhưng mà lại không ra nhà này chó ghét hai rồi đang muốn bán đi một chút ngoại binh anh em ạ hey ta phải bán mày đổi ngoại binh ạ bán ngoại binh nha anh em trận này mình muốn làm một trận talon quá đừng đánh talon nữa đánh vào mông em đi á mông em có mẩy không chặt hai còn lên ném một kia nữa không ui không ném à ui hồi đáp được hai chết mình nghĩ là thành công rồi ghê ghê à ghê gì đấy hạ vân thiên ghê gì đấy ghê gì đấy ghê gì đấy ghê gì đấy ghê gì đấy mình chắc là lấy vô cực trước anh em nhờ hay lấy kiếm súng trước đây u xẻng à xẻng thì phải lấy xẻng á Ui, con chuyên trận trước thì cầm kiếm à quên trận trước thì cầm cung trận này thì cầm dép ngon nhờ ngon cái ngày nhờ mất luôn là vậy thôi lấy vô cực đi lấy vô cực vậy lấy vô cực vậy na na na na na na na na na na na na sặc mùi bad boy á em rú bad boy đâu em rú boy mà vẫn chưa ra cho mình con ta lông vip à ac với cả bộ đống này à nhưng mà mình lắp đồ rồi thành ra mình phải chơi luôn á nói chung là kiếm súng với cả kháng hiệu ứng thì mình thích hơn nhờ bây giờ có đồ gì lắp đồ đấy nhá để xem có gặp nhà nào gọi là mình có thể thua không thì mình thua được thì càng tốt anh em ơi thua được thì càng tốt lỡ một ngày em có khóc sức mưa chẳng thể dỗ dành em yêu vội thế làm cái vô cực đi để luôn mấy con kia ở dưới à từ từ nhá mình nghĩ là con ta lo này vẫn lo được một chết thôi vẫn là phải lo được một chết rồi hai hai chết đâu tí nữa thì được hai chết tí nữa thôi anh em ạ một đâm nữa là được hai chết thật đấy chứ ui con ta lông đốt kinh nhở em tú quê ở đâu vậy á em tú quê ở bắc giang lạng sơn nhá còn nhà em tú thì ở trong sài gòn à ấy trong đồng nai cơ trứng sắp nở trứng sắp nở tại vì mình có Valorant á thành ra là mình muốn đánh ta lông để nó nó xoay qua được sát thủ hoặc là xoay qua được thanh lịch thì đều ok cả không tệ đâu tai máu thì nói chung là tí nữa có một cái gì nhở tai máu thì nói chung là tí nữa có một cái tai máu thì nói chung là tí nữa có một cái gì ta quỷ thư khá là ngon nên thành ra là mình ấy mình sẽ luôn bên nhau nhé em tích tiền gái tích tiền gái tích tiền gái hai hai hai em đủ cần tích tiền em đủ cần tích tiền một đâm hai đâm ba đâm bốn đâm năm đâm sáu đâm ui còn đét được một chết nữa cơ ông hoàng lu trích ê tự nhiên mình đánh hay ấy nhở hay là mình lan mùa cũ luôn không ta cảm giác bbe nó hơi ấy á mình đánh bro người ta ui phá lu gọi là ngoại binh và mang về cho mình gọi là cái lu năm bảy mươi sáu máu bốn mươi tiền quá giàu quá đỉnh hay chưa xong rồi đao này ra cho mình cái ấy luôn đao này ra cho mình cái thanh lịch hoặc là sát thủ luôn thanh lịch đi mình thích thanh lịch hơn nhưng mà thật ra nó ra cái gì cũng được lại là cung à lại là cung à hai cung nữa hai cung nữa hơi hơi gì á hơi gì á ê bây giờ mình phải bắt cái gì vào để đép quái cái morgana không mid fortune đấy nhưng mà bắt như vậy thì nó hơi thọt này anh em nhở nhưng mà cơ bản cái form của mình cũng đép được á thành ra là mình phải cho con mid for vào giảm giáp giảm hưu chứ thì nó mới đép được anh em ơi tích gì ông đòn nhà ngoại binh thì khó rồi em tú đòn em đòn đâu em tú tích 30 tiền mà ai đòn bao giờ một kiếm súng luôn là đẹp vách à uh, nè hai hai trận này chắc là mình bú rồi anh em ơi trận này mình đánh gọi là chuẩn quá chuẩn chỉ quá vừa nhiều máu vừa nhiều tiền vừa gọi là baroran chẳng có lý do gì mà mình không bú cả đúng không mọi người chả có lý do gì mà mình không bú cả hmm. mình đang muốn cho con này vào hơn không cho con này vào đi liệu số anh đi sau này mã có cần con dâu cho con này một cái đai máu ấy mọi người đao sau rồi xả đi đâu rồi chết rồi ê từ từ giả kia đây giả cái thanh lịch đây tí nữa nó đổi đấy thanh lịch đâu giả thanh lịch đây thanh lịch đây đây đây đây hai hai hai hai tí mất tí mất tí mất tí mất tí mất tí thì cút tí thì cút lên cấp dồn cái dồn cấp dồn cái dồn ta lồng hả ui rau này mà thu được nữa thì mắc binh nhưng mà con ta lồng của mình ghê quá anh em ơi hai hai hai ui nice em rất chào anh tú ạ hello thảo linh hello tuấn việt nhá được chưa bú chưa nhà phải lên đôn cấp à giữ máu lại đấy ê tự nhiên mình đánh gọi là chuẩn chỉ nhở binh á thật mình cứ thấy mình đánh binh luôn á rồi con ta lông vip của đâu ta lông vip ta lông ta lông ta lông không ra một con ta lông nào wow không ra một con ta lông nào wow chào em tú nhé hello trương viết thiện nhá em tú đi em tú đi rồi mọi người em tú đi rồi em tú đi rồi nhưng mà là mai đi thử vận may ê từ từ nhá ra cái này thì em tú giống đi thật chứ thử vận may thì bây giờ xuất sắc được con ta lông ba sớm nhưng mà phải có ta lông vip đã cặp đôi hoàn cảnh thì mình nghĩ là không ngon đâu cặp đôi hoàn cảnh phải zone ba sao nữa nói chung là gặp đôi hoàn cảnh thì rôn được ba sao thì mạnh nhờ bây giờ chưa rôn được thì nó hơi yếu còn lấy cái này thì lên ba sao sớm mà lấy cái này đi nhưng phải rôn con ta lon vip đã rồi mình mới xúc được người con ta lông nào không má đèo ơi em tính gọi là kiếm năm thanh lịch luôn thì bỏ hai sát thủ đi cũng được cho talon nó trâu quá nhưng mà cơ bản là mình đánh bằng gì nhở mình đánh bằng vô cực ấy thì mình nghĩ là bốn xin cũng ok xúc sắc vào ờ, tự nó ra talon vip mà có không vậy có không vậy có ra talon vip không vậy đánh xin ra từ đầu là bú ừ, xin ra nhiều anh tô ạ cung à cung à xẻng à xẻng à xẻng à cần cái xẻng ấy cần cái xẻng á cần cái xẻng ấy cần cái xẻng á hai hai hai bài này kiểu bài đép máu khỏe mà lưu thế này thì anh tú đi á đấy đi rồi em tú ơi có nha chưa bắt vip vẫn ra tỷ lệ vip trong cửa hàng mà vậy à nhưng mà bây giờ em tú kiểu muốn con vip luôn á xong rồi tí xúc sắc á đỡ phải lên hai sao nhiều khi mình xúc sắc không rồi không ra vip á mình cầm con ta lon thường trông nó hơi gọi là cùi bắp một tí thật đây rồi hai hai hai hai ơ xin ra à mình tưởng là một đống talon chứ vậy thì em tú cái tầm này xúc sắc cái xin nhẹ cái game này cái lên ba sao xong rồi eco lại tiền thôi hi hi ok được chưa eco lại cái eco lại cái bùm tú lờ á thằng lờ <laughs> tôi cú lờ không làm gì cũng lờ l gamma chắc là mình win rồi tập này talon ba thì chọc hết lên ba sao trong một nút nhạc à tí nữa em tú làm thêm con đỡ vần ba nữa nhỏ hay là con rary ba không không rary ba nha nó xa xôi đấy bú luôn nè gùa gậy gùa gậy gùa gậy á chưa biết gùa ở đâu ấy em tú đánh gọi là một pha gọi là hợp lý như thế rồi vẫn cứ gùa thôi nhưng mà tầm này thì nó đến bốn năm chấm thì anh tú lại đuối tú b được không á không biến thanh lịch nhà mọi người ạ biến thanh lịch hay là biến xin nhỉ ê biến thanh lịch thì nói chung là mình cần một con brand nữa thì là bảy thanh lịch thì là siêu khắc bọt còn bốn xin mỹ là không cần đâu nhờ anh em nhờ hay á bốn thanh lịch đi con này có rít phép vô cực không cờ rít phép vô cực à trông có vẻ chiến nhờ anh em nhờ tầm này con đỡ vần mình nghĩ là chưa cần thiết lắm thì có thể cho như vậy vào cũng ok nhưng mình phải giữ đỡ vần lại tí nữa mình còn kẹp con uh, gì nhỉ tí nữa mình còn kẹp con uh, tí nữa mình còn kẹp con gì ta bren kiếm bảy thanh lịch cái nhà này nói chung là mình không tính tiền nhà này không tính tiền anh em ạ nhà này hình như là nãy ôm talon của mình á chắc là cay kiểu cái mình ấy á dí vô phát anh em ạ lấy kiếm súng đi em tú à em tú đang đợi kiếm súng mà em tú treo vậy chứ ôm ta thanh lịch chứ phải bài thanh lịch chứ mọi người đợi mua kiếm súng nhá nhiều khi là mình bán đi tí nữa mình ego lên cấp luôn đấy chứ tại vì mình không zone gì ở đây nữa rồi tí nó xúc sắc này thì mình rùa rùa ra được con rari hay là gì thì ngon thôi rari bảy thanh lịch nói chung là siêu nhiều đam phụ đam khá là tín đấy nên thành ra là mình nghĩ là mình lên cấp nhá nói chung là ông này kiểu từ đầu luôn không ra ngoại binh thì chắc là mình nghĩ là đi rồi không có bách được á kiểu không không bách được không có cách nào bách luôn á treo đùa trái tim mưa khó đâu kiếm nào không ra cho mình một cái kiếm nào rồi gậy không được gậy ê leona cấm này là quỷ thư này anh em ạ cần một cái quỷ thư nhá nhờ mình vẫn phải đợi kiếm súng trước và mình mới lắp đồ leona được vẫn là cái lắp này vào thôi blitz à blitz mình nghĩ là chưa cần ba lắm giao sau nhiều khi mình lên cấp xong rồi mình gọi là dùng xúc sắc vào luôn không để mình kiếm một con gọi là brand không hoặc là một con gì nhở con brand hoặc là một con uh, một con brand hoặc là một con gì ta chắc là cho cái dép này còn đi tí nữa làm cái tim băng cũng được một con brand hoặc là một con uh, hoặc là một con gì nhở mình quên tên rồi jerry ở ờ, uh, jerry nhưng mà cần lắm một cái ấy luôn nó kiếm súng luôn á vì các bạn lắp cái gậy vào đây rồi giờ chỉ có kiếm súng thôi lắp đồ khác không ngon ui ta lồng đâm đau gì đâu á đâm nhát thứ ba thốn rồi thốn lắm á nhà này ba máu à chắc là đi rồi view trao anh con tim anh trao view cú lừa mũ đốt cúng kinh lắm ai tú á ừ, em tú biết rồi nhưng mà không có đồ à, gọi là hồi phục á thì nó hơi gì gì á rồi nó có ra được cho em tú cũng vậy muốn lên cấp quá nhờ muốn lên cấp thế nhưng mà tầm này lên cấp thì nói chung là không có lợi tức luôn à lên cấp thì nói chung là chỉ đánh ấy thôi nhá đánh hai sao thôi anh em ạ trận này mình đánh hai sao thôi bỏ đi đánh hai sao trận này thôi cũng không vậy đi gặp bài này chắc là vẫn win thôi chó ghét sát thủ con v hai à kinh vậy v hai à mazaha cầm điểm trượng đấy không có kiếm súng nhiều khi gặp mấy nhà này như này mình thua nè cơ bản là đột biến kết liễu kiểu nó không có hồi phục á nó hơi đuối mày quá con mà già không chiêu chúng con talon anh em ạ chiêu chúng con talon là mệt phết đấy chứ hợp lý hợp lý nhà kia trước khi chết vẫn nổ được hũ à bịp nhờ vẫn nổ được hũ anh em ạ nhà kia cho nổ hũ thì tờ đợi đợi đi rồi kênh tft còn lại lai mùa cũ à thật á em tú thấy vẫn có mấy người mà ta mỗi em tú thôi á bịp à đấm thốn như cách em tú định lắp găng bảo thạch vậy á đây ôi hai hai hai hmm. sorry không cần hay là một chút đồ thủ không xin em đừng rồi gặp nhà này xếp bên kia đúng không bây giờ chắc là mình nhặt tim băng trước hoặc là nhặt đồ cho leona nhà này xếp ở đây à nhà này nói chung là mình lo được tầm này mình nghĩ là mình lo hết á tầm này là lo hết á trẻ thua ai đâu người ở đây không ngã một ai đâu skin tip á tim băng luôn nói tim băng ra đông tam tim băng luôn ai da con uh, gì nhỉ con sena bên kia bắn đau phết đấy chứ mỗi tội là bài mình cao tơ quá tại vì sát thủ nó xuống nó giết hết mấy con kia rồi ấy. Ui con vina của mình nhìn nào không ngủ không thể chết luôn á kiếm súng rác nhở kiếm súng talon nó rác chá bùi con talon mới kiểu đánh gần chết xong rồi bay đi ạ con talon mới kiểu ờ, của mùa bbe á đánh gần chết xong rồi bay đi này em đau chân anh có thể cho em một hộp sữa th được không ạ được á được á để tí nữa anh điều cái hộp sữa th đấy qua cái u uh, reri cầm kháng phép mà tí nữa mình ra đun ra được một cái cái gì nhỉ random là được một cái kháng ứng cũng khá là ok được nói chung là được rary rary là bách mạnh ấy nha rồi mình eco lên tám tí nữa mình kiếm rary hai bằng xúc sắc sau phiếu ngon mình đang tính một làm cái bốc đồ cho đỡ vần carry phụ cũng được nhưng mà cơ bản đỡ vần một nên làm thôi nhất từ anh em ạ ui có nhà này kinh đấy gặp luôn à máy thấy không gặp gặp nhà này cv hai mứa lên cv hai à mình nhớ ở đâu trước vẫn đang cv một cơ nhưng mà cv hai cơ bản là mình nghĩ là không đủ đâu mình nghĩ là phải tầm cv bốn cv năm á thì mới đủ cv hai nó hơi ít đấm chết ngay tầm này bảy thanh lịch châu lắm rao sau hai ấn sát thủ là bú hai ấn sát thủ là bú tam kem thanh lịch ngon anh nhá ừ, em tôi đang tính kẹp đấy nhưng mà bây giờ phải bón blitz ra thì chưa chưa đáng đâu tí nữa mà lên cấp kiếm lại con blitz mới thì mình có thể thay đấy là mình đang dự tính thôi dự trù thôi mài dao cu đồ hiệu vé trúng thưởng à chắc chắn là mài dao rồi vé trúng thưởng thì mình không rôn thì nữa khu đồ hiệu thì rôn được có năm tiền nhưng mà chả làm gì mài rau nhá từ từ nhá nhưng mà cảm giác ra lõi kim cương như vậy mình không lời lắm ấy ra hai ấn sát thủ thì ok còn như vậy thì không ok lắm một cái thông đạo luôn không một cái thông đạo leona tanh được này mình nghĩ là bỏ cá chê đi cơ bản là cá chê của mình cũng chả nuôi nấng gì hết nhưng mà ra cái cái này chưa chắc là ngon đâu ấy nhá ra hai ấn sát thủ mình kiểm thích hơn nhà này vẫn đang cv một à cv hai mà mình đấm gọi là nguyên nhà rồi thì cv một không biết là như thế nào đây cho mình gặp nhà này đi nhà này thì galio ấy à galio đột biến mà đột biến kết liễu và khá là cơi nhờ ir hai để dưới à căng nhờ ir kiểu căng mà tròn á iz à iz để như vậy thì không lốc được rồi vâng anh ta lốc được gì đây anh ta lốc cho mình con đờ rồi rồi vâng con eco của mình ra tung lắp lửa một món đồ khá là trâu đấy y y à. bán đi lên cấp đi lên cấp nói chung là mình nghĩ là kèm một con năm tiền nữa là được, là hợp lý này hoặc là kèm victor thách đấu thì kèm kaisa học giả thì mình có thể kẹp à, không không silicon được mình kẹp con ra ra và chói chói ok hơn thách đấu à leona này orion hay là kẹp orion lấy cc anh em nhỉ orion đấy đấy cái văn đọc giao tranh đấy bình luận ngon luôn <laughs> phải không vậy phải không vậy nhà này Ranta một mà đấy giờ vẫn win à cơ bản mình nghĩ là lõi đẹp á đấu sư với cả phước lành này khá là hợp á kiểu hợp cho con vi lắm kiểu bài mạnh lõi đẹp cơ bản là lõi đẹp thành ra là mình nghĩ là win là do lõi chứ bài một sao không thì nhưng mà gặp mình nhiều khi mình mua luôn đấy chứ đừng đâu cái tim băng rồi đúng không mọi người đấy mình nhớ là mình đang để cái z trong kia làm cái tim băng nhá không nước mắt ra đúng không ngon đâu tí mình đợi một kiếm là cái gì ngon hơn ê từ từ nhá mình lên cấp mình xuất sắc leona ba được luôn á nhưng mà tí nữa mình lên cấp mình cho con leona ba hoặc mình xuất sắc nhá anh em khá là hay đao sau đi đao này cơ bản là hơi ít tiền lên cấp hơi ít tiền mình không thích lắm gặp nhà này nhà này win được nhà này mình win được gặp nhà này thì hơi chua chát một tí này thật nhà đấy thì hơi chua chát một tí nhưng mà gặp nhà này chắc là win rồi anh em ơi mình có thông đạo thì mình xếp con leona cao hơn một chút nhá nhà này để con bò ở dưới để tông mình à khá là hay nhưng mà mình nghĩ là con bò một thì chưa đủ á mình nghĩ là tầm phải bò mười á bò một chắc là chưa đủ đâu kha dứt này sao có đam gọi là rồi chết được đúng không mình nghĩ là bò mười đi à quên ở ờ, bò mười một cạp cao cao cao ta lông ta lông đâm được một phát thôi là chết rồi à Naba không mọi người? Leo Naba á. từ từ nhá bây giờ mình kẹp xạ vào trong con rary hay là mình kẹp học giả đi mình nghĩ kẹp học giả vào đi cả team ba chiêu nhanh cũng khá là ok chẳng hạn đi kẹp con riza vào cũng ừ. được còn không thì kẹp xạ vào nhá uy tín chưa một pha gọi là xúc sắc uy tín chưa em tú xúc sắc <laughs> chín thanh lịch không một chút chín thanh lịch không lên cái hệ vàng không lên cái hệ vàng bên bbe không khá là hay á di hin luôn à hay nhở bỏ này đi đúng không vậy lên cấp được kẹp con kia nữa thì đẹp kẹp con này nữa thì đẹp đúng không gậy à gậy chả làm gì gậy chả làm gì kẹp kẹp xạ lấy thêm damageri á đây đây em tú kẹp vào ui nhà này nhà, nhà này nhà này cai sa hai à cai sa hai à cai sa hai mọi người nghĩ là mình thua thắng đây bây giờ mấy ông này hay kẹp ba khổng lồ nhờ kiểu không biết là học ai á ui ba khổng lồ khá là trâu bà đánh cho mình là đam cai xa thôi hay sao ui con bò kinh vậy con bò hút được phát nữa ui con bò này đúng gánh luôn á đấm ui cai xa hai và gọi là bò một à quên bò hai à sắp khá dích ba với cả sắp chó ba à kháng hiệu ứng này diệt này ui cái diệt ngon đấy galio kìa galio nhiều nhà cần lắm á hmm. lại học cái ông gập chè rồi đấy nhá có không vậy tám anh này thì dư brain là anh ừ, tú đang dư đấy em tú đang dư đấy kháng hiệu ứng hay là diệt nha mọi người nhở từ từ nhá mình nghĩ là lấy đồ cho leona thì lấy kháng hiệu ứng đi kháng hiệu ứng cho leona để cho nó đỡ đỡ bị cc á tim nó đỡ bị chèn xuống khá là hay con Derry mình nghĩ là không cần bui đồ đâu cơ bản là tập này mới ra ri một thôi muốn lắp đồ cho con leona hơn á eco à eco liên lục ra cho mình trong cửa hàng ê cái này được nhá nhiều khi block nè hay à hợp lý bắt đoạn galio không cơ bản là nhiều người bắt galio quá thành ra phải gọi là một chút ấy á một chút gọi là ôm ôm ấp á nói chung là ở trên thì được mài dao nữa leona mài dao à mình gặp hai nhà này à hai nhà này bo khá là kín một nhà bo bên trái một nhà bo bên phải khó chịu vậy một nhà bo bên trái một nhà bo bên phải khá là khó chịu mình để như vậy thì xếp là hợp lý rồi cơ bản là mình muốn né ra con sivir ra thì mình phải xếp khác bên á đấy con ram kéo con kia về luôn hợp lý chưa chung là mình nghĩ là mình xếp mắc binh nhất rồi đấy còn thắng hay thua thì là do game thôi nhà này có diệt à quên có diệt tất cả đúng chảy nhỉ nhưng mà một cái diệt một cái nung chảy không thì chưa đủ á mình nghĩ là cần cái khung xanh nữa cơ nhở em cũng đánh chơi chơi top hai rồi đấy chứ nhà đột biến kia kinh quá có con cái xa anh em ạ cái xa hai xong rồi cái gì nhở nhà này tí lên là galio hai là top một đấy chứ galio một mà đã với win mình rồi thì galio hai không biết được như nào ngáp ngáp ngáp anh em ạ galio chắc là bán đi anh em ơi cho người ta lên nhá em tôi không muốn gọi là kiểu ôm á gặp nhà này à nhà này chó ghét ba á rồi nhà này win mình kiểu gì mình chưa biết là nhà này win mình kiểu gì luôn á thật sự chưa biết là nhà này win mình kiểu gì nhà này win mình thì hơi khó nói chung là win mình thì hơi khó bây giờ mình chỉ gọi là xếp một pha cơ bản đó nhá đây để mình xếp gọi là một pha cơ bản thôi thì tư duy gần thách đấu mặt cười chắc là win á xếp cơ bản thôi đấy nhưng mà con bò vẫn qua hút con talon nè à? hay con bò này hay á mày hay á bò mày hay á mày hay á bò nhưng mà nhà này toàn một sao anh em ơi kha dứt kỳ ba đồ này á đây là đồ di mà nhở anh em nhở đồ di mà đúng không em tú ngáp mọi người ơi máy ngáp dù anh điên dù cho galio nữa nè hai kiếm mà hai kiếm cho con uh, jerry được ấy chứ coi như là có đam thêm á phụ đam một chút đi jerry hai kiếm khá là hay nói chung là bây giờ đẹp nhất thì lên chín được lên chín được thì đẹp hơn xong rồi mình kẹp thêm một con máy móc nữa hoặc là kẹp thêm một con học giả siêu côn con siêu côn nói chung là nhiều chat thì mình nghĩ là kẹp vào nó hợp lý á tại vì cơ bản là nó bút từng con một chứ không phải là bút hết chết hết Ui, chết rồi chết rồi chết rồi giữ lại cái đồ nhà quên mất có bao ra quên quên quên quên em cũng quên The Raven thì có cho mình là máy à quên Camille thì có cho mình là máy móc và thách đấu à khá là hay được á em tú nhìn ngáp giống nghiện thế á có đâu em tú nghiện đâu em tú nghiện anh á anh tô ạ <laughs> ghép nhìn giống nghiện hơi nghiện một xíu xếp mấy con này lên trên đi à xếp con leona lên trên đi mình đang muốn mình đang muốn né cái nhà kia á cái nhà mà có con chó ghét á kiểu người ta xếp con galio bên đấy kinh quá chết rồi bị cảnh binh luôn à bị con rác này kéo ra giữa luôn thì hơi khó cho mình nữa cảnh binh luôn con talon này cũng hơi sợ gạch binh đấy cơ bản là lúc nào thì nó chui xuống được thì không sao nhưng mà lúc nó đứng im á thì siêu sợ luôn cái lõi thật sự à quên cái lõi đấu sư kinh nhở đau đau đau đau đau đau đau đau đau nhà này vẫn thua hả thua là nào đấy em tú phải zone là em tú phải zone là một người bây giờ zone thì được cái gì đâu đúng không zone thì được cái gì zin hai con này hai con này hai thì hơi rùa còn zin hai thì nói chung là được nhưng mà cơ bản là không có đủ á mình nghĩ là cũng chả cần thiết lắm gặp nhà này à gặp này hơi khó đấy thật Ê, từ từ nhé nhà này kinh đấy nhà này kinh đấy tính lốc con kiều của em tú à sao lại được sao lại lốc được đâm chọc đâm chọc đâm chọc đâm chọc Sondalon của mình gặp ngày này đâm chậm anh em à có cái tim băng ở dưới à gặp nhà này thua cho mình là thua nhà Ui, một máu à chưa chết à hình như là chết rồi ấy lát cái sao anh em ơi hai bốn sáu chết là mười hai máu mười hai chết rồi sao này mạnh nhở nhà này đâm chọc em tú mạnh đấy đừng ngáp nữa bị lây á à? <laughs> nhà này kinh vậy ta cơ bản là ba xuất sắc của mình cuối game nó cũng hơi đuối á trừ mười sáu điểm mà nhẹ vậy ta top năm trừ mười sáu điểm khá là nhẹ đấy vô tốt được không vậy à em cứ ao tốt á hai ui hai trận mình ra liền và gọi gọi là có game luôn là hay nhờ ê hay nhá ta lồng kẹp chuyên là còn bài gì gọi là slow luôn không để cùng đánh nốt một bài xin uh, ra cho anh tô ấy nhá hay vậy uống nước không xít cho không không rồi uống suốt đấy uống suốt không mà nghiện đấy tô tốt vậy mới mua hồi chiều xong top năm trừ mười sáu phải nhẹ anh tú á nhẹ mà thật nhẹ mọi người cứ bbe đi em tuấn tốt một thách đấu à em tuấn nào đó nhẹ mà tại vì bình thường là mình ờ, kiểu ờ, top năm mà trừ hai mấy ba mấy nó mới nhiều còn bây giờ thì thấy khá là nhẹ phố đã lên đèn con đường có môi kề môi take me back back home sáu năm bốn à năm sáu bảy à nãy thì có duy vui vẻ bây giờ thì có long vui vẻ quả không vui vẻ ui mấy ông này một tim mà hay nhờ cho tú vui vẻ với cho tú vui vẻ với em tuấn hay săn em tú ấy á em tuấn nào vậy gì chứ ba cái nước mỗi ngày anh ship em một ly <laughs> bây giờ anh tô không ship không em gọi là tích dần lại xong rồi em một tháng lấy tiền của anh tô <laughs> một ngày một ly nước gọi là tập mà ba mươi đến bốn mươi bốn mươi đến năm mươi của anh tô ship cho em tú á thì bây giờ em tú tích góp lại dần á xong rồi một tháng em tú lấy không <laughs> em tú gọi là ăn chặn không một chút ăn chặn không hay nhờ hay á nói chứ em cảm ơn anh tô <laughs> nhiều nhá anh tô tốt bụng quá anh tô ơi nhưng mà thôi em vẫn còn nước của anh nè giờ chắc là chưa cần đâu anh tô ạ anh tố đẳng cấp ấy hmm. nghiện sữa th nè nghiện sữa th nè th chịu vậy th thì khá là nhiều người nghiện đấy uh. xuống xin cung đấy hai hai nhà được cung đấy nhà được cung đấy thế thì anh tú có thể đổi ra tiền ship cho em thế thì anh tú có thể đổi ra tiền ship cho em sữa đi sữa của em kiểu không mua được bằng tiền đấy phương anh ạ à. hiện sữa tht không anh tú á tht tht à? là sữa gì nhỉ tht là sữa gì có hút chích gì thì ra ngoài trích đi em chơi tiếp chứ anh thấy em ngáp dữ dữ à không không anh tô để tối á giờ chưa đến á chưa đến giờ á mới cả bây giờ hút đây phát hiện anh tô <laughs> hút trích kìa nghe ghê vậy hút trích cái gì đấy hay trích lắm em tú có trích tôi chứ không có hút á tầm này tầm này hút thì kiểu nó hơi bình thường á tầm này em cũng chơi đến đến trích cho nổi đột biến này à đột biến hơi phế nhở hai con sinh gịt không hai con sinh nghỉ đâu mua đi đôi thì cứ mua vào nhá một chút nhà phát minh đi đẹp nó dễ bán này đi ngoại binh à mazaha à mazaha để lại nhá mazaha khá là hay trái tim băng đảng sức sống mới và phát xạ hashtag trái tim băng đảng thì đánh được bài gì ac hoặc là bài ấy thôi nhá ac riêng ac là tú không đụng vào súng mới đi riêng ac là tú không đụng vào thế cho nhanh để ba cái này đi tí nói chung là đập ra là cái ấn gì thì mình chơi cái đấy thì chơi cái đấy còn cái bộ kia thì mình không chơi rồi Kathleen thì không chơi rồi đường vào tim em lắm lối ạ đường vào tim lắm lối em thấy dối nên đi ra à chịu rồi câu đấy phải nói với những người gọi là cần nói á anh tú chịu á anh tú không phải là một kiểu người chàng trai gọi là ngôn tình không phải là một người chàng trai gọi là tình cảm nên là thành ra là em nói anh tú không biết gọi là xử lý là sao đâu em nên nói với những người gọi là quê bắc giang đồ này à đồ hơi phế nhở à không thật ra là đồ này được cái chứ sao lại phế nhở một cái dao điện hoặc là một cái tim băng hoặc là một cái quyền năng khá là ngon rồi thơm ngon sẽ không thể chối từ đột biến sát thủ máy móc và tài chế máy móc thì đánh Jin đột biến không một chút đột biến này không đột biến này thì hơi cùi nhưng mà vã quá thì đánh được <laughs> máy móc sát thủ tái chế à đột biến đi biết thế mình bán đi mình mua vách lại thì đẹp hơn á cho này cầm tạm đi đột biến thì cũng được đột biến chơi chó ghét cho nó đỡ anh em ạ anh tú bắc giang mà có đâu anh tú có lạng sơn á một ném không đủ đam à sức sống mới hay nhà này cũng chảy còn nhà mình sức sống mới à bốn nốt con nữa không biết phó anh tin em á anh tin em anh không ra ngoại binh nhờ ra ngoại binh thì dễ chơi hơn quả đấy biết thế lấy sát thủ anh em ạ lấy sát thủ đánh id cũng được á chơi khá là hay Ui. Now we begin. Rồi dễ. Mua con này vào đi, con này vào đẹp nữa. Nhà này cũng ngoại binh à. Nhưng mà nhà này có ấn thành ra là mình chịu nhá, gặp nhà đấy mình chịu. Nói chung là gặp nhà đấy mình chịu rồi. Nên là mình sẽ gọi là đép nhà khác đi mình sẽ đép nhà khác anh em ạ cặp này lên một bốn à long vui vẻ à? hay quá long ơi sao long xếp thấp với long long xếp thấp như vậy chết em tú, còn gian đun mới được cái dây chuyền nữa à bịp nhờ hai hai sức sống mới hai thật ra là mình có sức sống mới thành ra là mình cũng không đòn được đúng không nên là kiểu gì mình cũng để win thì win được thì win mà không thì thôi nhá gian đun được cái dây chuyền đấy chứ không làm tú đét được hai chết rồi gặp nhà kia thì em thú chịu mid fortune nữa à mình nghĩ là một con là quá đủ rồi á bán con ta lông đi nói chung là hơi khó đét nhờ mình muốn giữ là con ma ra quá đột biến này thì nó đánh à, chó ghét à quên đánh gì nhở đánh kha dịch cũng được kha dịch ta lông thì để đép được nhiều hơn thôi mình muốn giữ là con ma ra quá tí ra con test sai thì coi như là bài mình gọi là có form là đẹp được rồi đừng gấp hay cho con này đi tí nữa còn gì con này cũng mạnh ấy. lối đi riêng à có đâu tôi có lối đi riêng đâu nghe nói lạng sơn hay bán người qua biên giới bên trung quốc à hàn quốc mà hay một đồng hợp lý đấy một con nữa không một con nữa không chỉ một con nữa thôi hay quá anh em ơi ui con nữa này con nữa này đỉnh thế nhở đỉnh khâu đỉnh khâu bây giờ mình đẹp nhất là lấy được một cái kiếm hoặc là một cái cung cung thì nói chung là có đại bác con khensik nó đỡ, đỡ đần hơn còn kiếm thì tí nữa là một cái dép thiên thần hoặc là một cái huyết kiếm khá là ngon nhở cái nào cũng được mình nghĩ là cái nào cũng ổn áp á không tệ đâu một cái kiếm hoặc là một cái cung u ba cái xẻng à hợp lý đấy nhở nhưng mà nhà kim mình chắc là lấy con này mình lấy con chó hay là lấy con này ta lấy con nào cũng được luôn á ma maza hai ma maza hai còn chó thì nói chung là tí nữa kiếm đột biến nó dễ hơn tí này mất anh em ạ đần đấy <laughs> nhà này lấy chỗ ghét à quang vui vẻ đánh gì mà lại lấy xiềng đấy đánh đột à quên đánh băng đảng mà lấy xiềng à hơi bị bịp ấy nhờ mình lấy con chó gát về ấy, để lên cấp nó tích số luôn thì nó hợp lý hơn hay là mình cứ lên cấp nhờ mọi người nhờ cơ bản là bây giờ mình chỉ win được một nhà đấy thôi còn lại ê nhà này nữa à? vậy thì win được hai nhà khả năng win hai nhà khá là cao nhà kia chắc chắn là win rồi còn nhà này à nhà này thì để lấy là bốn win được oh shit cấp mà đẹp anh em ạ game nó chỉ là hên xui thôi mà cũng là tỷ lệ thôi mà gặp như vậy thì nhiều khi mình đép được một chết nè hợp lý chưa nhiều khi mình sẽ đép được một chết lại là dây chuyền là dây chuyền thì hơi khó nhá Ui, sao đang đánh con bobby mà quay qua đánh darius nhở con ấy của mình nhưng mà mình có súng mới anh em ạ hai hai hai hai hay quá được một chết anh em ơi một bản ui được một chết nữa chứ đùa đâu cố lên cassadin quẹt phát nữa không quẹt phát nữa cơ mới được không thì khó khó ui đép được nhiều chưa ngon nhở đép được nhiều phết đấy chứ. bùm hai tướng ba vàng là một con chó ghét với cả một con nazaha rồi đúng không nói chung là trận này mình đánh bảy biến luôn được tí nữa win thì mình kiếm con chó ghét lại mình bỏ bọn đục à, bỏ bọn ngoại binh đi nhá sau mình đánh win lại là coi như là ok hợp lý chưa hợp lý chưa anh em chuẩn chưa chuẩn chỉ chưa baby em